Ờ. Hello. Hello. Hello Mê Sương. Xin chào các bạn. Hello Mê Sương. Chào bạn Mai. Hello Mai, Mai, Thương, Nguyễn, Hello Mê Sương, Mai Anh, Mai, Đức An, Hoài Nam dạ vâng ở ờ, Nam thanh Teacher hà Nghi Ơ có thấy có vài bạn mới nè Xin chào các bạn Nhớ cô không? Mới có vài ngày thôi nhỉ? yeah. Dạ. Vài ngày thôi mà cô nhớ các bạn lắm rồi đấy Đi đi Mẹ đi rồi rồi Ok Từ đầu con lấy nhớ các mở à, mic tên nha bạn Khánh Nam gọi gì cô đấy Khánh Nam muốn nói gì với cô à đấy cô bật bật mic cho con nói nè các con game nó đều nói nhiều là <laughs> cô thấy con giơ tay là là, là sang ờ, sang lớp ờ, sang vào thứ năm ấy lúc đó con vẫn học thêm một lớp nữa à thế hả ok con vâng. wow hôm nay cũng tham gia nè Thank you. Bạn giơ tay này. Bạn Hoài Nam học lớp mấy hả con? Hoài Nam, bạn giơ tay này. Hello Hoài Nam. How are you today? Are you new? Are you new to the class? Min Chi? Thank you. Today. How are you today? How are you? I'm very today. What? You're very what? I am very good today. Okay, <laughs> I'm very good today. So have you guys all finished your homework for the next week? Oh, we, tomorrow is Monday already. Why so fast? So fast. And um, how are you? Oh, girl, I'm great. Great. Good to hear. Yes, yes. Yeah. Because I not do uh, any homework. Yes, homework. What yes. subject? What subject did you do? English, English, maths. But okay. I, I more because mm. in the 8 has a match, oh, so oh. Busan match. So <laughs> Yes. Hmm. Okay. Thank you. I love, love, love. I love talk with you. Wow, oh my gosh, that's so sweet. Thank you. What have you done? My homework. Like yes. I have another tongue twister. Yes, I done it. Really? Did you? Yes. Have you posted it? In the morning, I done it. Okay. Good job. Thank you. Uh, thank you. Nhật Mai, do you have anything to tell me today? Anything special? Um, I go. I went cycling, watched a movie, listening to English stories, and wow. done my my math exercises. Wow! What a product, productive day. Very productive. Um, where do you live? Where do you live? You live in? I live in Đông Anh, Hà Nội city. Oh, okay. That's why you are able to go cycling, right? <laughs> okay. Is there any restriction of COVID-19 over there? Mm, yes. Oh, yes. But you are still able to go out and cycle. I only cycle for about 500 meters. 500 meters. <laughs> okay, like around the neighborhood. That's all. Mm, okay. Thank you for sharing. Yes. Yes, very productive. Great Thank you. <laughs> okay, Minty. Minty, are you new to the class? Have I met you yet? You had, eh, can you um, uh, share something about yourself? I don't think yeah. I met you yet. <laughs> yeah. Hello. Hello, Chi. I live in Hà Tĩnh. Yes. Hà Tĩnh. Wow. Very far away, far away from me. I'm in Hanoi. So you're in the central of Vietnam. Yes. Right? Oh, right. wow. But when we speak English, I don't even know where you are. <laughs> I don't know where you live because we talk in the same language, another foreign language. So there's no boundaries, right? Great job. Okay. So what have you done today? What have you done today? I don't know. I done everything. You don't know? Um, do you study or do you play games or do you help your mom with uh, your chores? What did you do? What have you done today? I study and play football with my study, friends. Study and play football, right. So you still can get, get together with your friends. Wow, I really miss my friend. I haven't seen them like in two months. I, I haven't been able to see my friends. I miss them so much. Oh no, when, when, I, when can I see my friends? Wow, I'm jealous. I'm really jealous. Oh my gosh. Thank you, Chi. Thank you for sharing. Okay, uh, my Ang, my Ang, my Ang. Uh, do you have anything uh, interesting or special do you want to tell me and us? Oh. um, uh, um, okay. in the morning, uh, I joined yeah. class. I joined English class. Mm -hmm. Yes. So it is an extra class or like this class at the class at your school? Yeah, a free class. Oh, free another free class. <laughs> Okay. Yes. Yes. Anything else? What did um, you do in the evening? And I go to buy something. Um, okay, you went school thing. Buy something. Oh, oh, like uh, yes, school things like pens and ruler and books, right? Okay. Actually, I, I bought some some books today. Another Shopee order. Okay, I, I bought three of these. Okay, <laughs> I bought three of these. Even I don't go to school anymore, I still buy some notebook. So I can write there like a diary or a journal. Mm. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you for sharing. Okay, Thủy Tiên, Tina, Tina. Hello, Tina. Hey. Hi, Tina. Nice to see you again. Hi, nice to meet you again. Ah. So, how's your day? How's your day? Well, it's great. Um, and I've started learning. Learning, but when I uh, like when I go, came back to school, we yeah. did not learn that the thing we learned we like continue learning okay we continue learning keep learning okay so uh what subject do you have tomorrow what subject, subject do you have tomorrow you still go to school right? hmm? tomorrow yeah. is um let me see. Literature and science. Literature and science. Okay, just two subjects a day? Yes. Okay. yeah. Nice. <laughs> <laughs> okay. Have you done all of that? Subjects homework? Yes. I've hmm. done a long time ago a long time ago. <laughs> okay. Okay, great job. Thank you. Very productive. Thanks. Teknam, you want you want to tell me something? You raise your hand. I have a new game, then my class can play. Okay. You want to play? <laughs> Okay. I want to play Kahoot. Kahoot? Oh, yeah. I, I it's a, quick game. Hmm. yes, I know that platform too but I haven't been able to like make some times to um, get all the question and everything on Kahoot. I just use quizzes and uh, Quizlet. Yeah, there's two platforms. I think I need to work on that more platforms in the future. Okay, thank you for your suggestion. Okay, of course, I have games for you. Of course. Okay. Um, Okay, here's a game. <laughs> um, this one. Um, lần trước cô cho các bạn chơi cái trò này nhưng mà là chơi theo nhóm hôm nay cô đã thử chơi theo nhóm rồi và cảm thấy là nó không nó không được mượt mà cho lắm nên là cô sẽ cho các bạn chơi lại individual nhá cho nó mượt mà hơn và mình cũng kiểu tự thân vận động hơn á uh, ok vẫn là vocab vocabulary về sports and games nó ôn lại lần nữa các bạn nhé à, chúng ta có 10 từ thôi um, chúng mình có nghĩa mình sẽ xem nghĩa của tiếng Việt trước sau đó chọn nghĩa tiếng Anh hay là xem nghĩa tiếng Anh rồi mình chọn nghĩa tiếng Việt nhỉ? các bạn muốn làm à, cái gì nhỉ mình chơi individual nhá I will win okay Tina <laughs> cô nghĩ là cô sẽ muốn các bạn biết tiếng Anh hơn đi thế thì cô sẽ chọn à, chọn cái gì nhỉ uh, là sao cô á có nghĩa là mình sẽ chơi như kiểu flashcard đúng không thì mình sẽ nhìn nghĩa tiếng Việt rồi mình đoán nghĩa tiếng Anh hay mình nhìn nghĩa tiếng Anh mình nhìn <laughs> mình nhìn từ tiếng Anh đoán nghĩa tiếng Việt ok um, um, um, um, um. đi qua đi nhạc gì đó Cô sẽ copy link vào đây nha. Các bạn nhìn vào trong phần chat nha. Tham gia thi đấu. <laughs> ok, các bạn nhìn thấy link của cô chưa? Mình không nhắn nhiều để để à, nó không bị trôi các bạn nhé. Cô gửi lại nè. Trở quân cũng tham gia ư? you think teacher quân will win the first prize, the first place? of course. I will win. Of course. He said, of course. Let's change that, right? <laughs> okay. The music so fun. yeah. Nhạc lần này có vẻ hay hơn lần trước. Nhạc này như kiểu các bạn có xem cái cái meme không? Nó hay xuất hiện ở trong meme ấy. hoặc là mấy cái video buồn cười ở trên mạng ấy. đông ấy đông quá lần sau cô thể sẽ thử xem là cái um, gì nhờ cái platform tên là Kahoot em có hay hơn 35 bạn rồi có 35 bạn vào chơi nhưng mà có 50 bạn đang ở trong Zoom cơ mà các bạn vẫn có thể chơi trò này ở trên điện thoại nhé đọc trên phần uh, ờ, chat box đi em thấy quân đang thách thức các bạn đó có 38 bạn rồi có bạn nào nữa không trong ờ, lúc mình chờ đợi thì các bạn có thể lướt qua các phần flashcard để mình ôn tập lại từ các bạn nhé ok vẫn còn à số đẹp quá nhỉ cô có nên create game luôn không luôn nhá cô cô uh... Ờ, một phút nữa đi cô ơi con mới đến à ờ bạn ngọc ánh đây con vào luôn đi con đây cô gửi lại đường link bấm vô link nha nhạc này buồn cười quá. Có thêm, mua thêm một bạn. Thôi, create game đây thấy bạn để lạ quá nhỉ lạ quá bạn diệu hương là bạn nào giơ tay cô xem phát nào diệu hương là bạn nào nhỉ có phải là bạn hương nguyễn không bạn hương nguyễn có phải là bạn diệu hương không nhỉ ok rồi ok hockey khúc côn cầu này hay bị nhầm lẫn giữa hai từ này à ok rồi, nhìn chung là rất là ổn đúng không? Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cô vẫn muốn biết bạn à, hổ trắng bạn dịu không bạn nào? <laughs> có phải là con Hương Nguyễn không? Có phải là Hương Nguyễn không con? Rồi nhỉ. Minh Trí ai thắng vậy? Bạn à, Hương Nguyễn này. À không phải, bạn bạn gì nhỉ? Quên mất rồi. Bạn Hương à? Giống tên cô à? Ok, ok. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Play again không? Play again nhá. Play again nhá. Cô chơi lại nhá. Cô cho chơi lại, các bạn chơi lại một lần nữa nhá. Phục thù nhá. Ok, bắt đầu à? Các bạn vẫn ở trong đó đúng không? Chơi lại con ơi. Chơi lại nào. Um, um, um, the following players are disconnected. Um, no, no, no that players cô gửi lại link cô gửi lại link này nó đã có ở trong phần chat box rồi những bạn nào nó vẫy vào hơi muộn một chút các bạn có thể chơi create create nhà con là hồ trắng à bạn minh minh trí hả ok cô nhớ rồi lát cô hỏi con nhé lát cô hỏi con một vài câu nữa. ok 44 à thêm à? một <laughs> con không phải là bạn hu hỏi chấm làm sao mà cô biết là bạn là ai mà mà con lại biết là <laughs> con không phải là hổ trắng ok ok create create nhá 46 à con thế luôn <laughs> ừ, quân ok ok rồi create okay. start um, cô chơi nhá cô chơi nhá các bạn nhá Thank you. phải con con ạ à. <laughs> ok ok rồi vì chủ đề hôm nay là vẫn là sports and games so can you tell me something about your favorite sport or your favorite game can I see your face can I see your face first where are you okay hello Minh Anh xin chào okay can you tell me something about your favorite sports or your favorite games. Okay, here you go. <laughs> I don't like to do sport, but I like to play game. Yeah? My, my favorite game is werewolf. Werewolf? Oh, That's you know, like board game. Board game? Okay. Má sói đúng không con? Vâng. Okay. I, I know that game, but I'm very bad at it because I don't know how to lie. I don't know how to like create something that, that is not true. <laughs> is that why? Why do you like this game? Why do you like playing werewolf? Because I like to uh, search for the wolf and yeah, but what if and you like are the wolf? wolf? What if you are the wolf? I will call, kill people, but I will lie. Okay, that is what I'm bad at. I'm really bad at lying. <laughs> if I lie, I will. What? Everything is on on my face, on my facial expression. Yeah, I am lying. <laughs> okay, thank you, Minh Anh. Okay, Quay có thể có bạn tên là Chameleon. Bạn nào là bạn là ờ, là bạn nào? nào sách thứ ba nhỉ à bạn thủy tiên <laughs> ok à, đức an con đứng thứ hai hả đức an đâu nhỉ thế rồi cô lại phải tìm tên đây đức an đây rồi ok are you the second are you in the second place yes Ooh, okay so you have the chance to answer me <laughs> what is your favorite games or sport don't like pork, but I like don't like pork. Ừ. Hmm. không nghe rõ Sorry, can you hear me? A little bit, not not too clear, not too clearly. You can say that again. I think it's the internet connection. Yeah. Okay, so if you you don't you said you didn't like uh, sports, right? So you yeah. like playing games? Yeah, I like playing uh, games. I like, like Quizlet. Quizlet? <laughs> okay. That's what we are playing right now. <laughs> Thank you. Do you play board games like um, uh, the last uh, student, Ming Anh, right? Okay, do you play board game like Ming Anh? You know board game? Okay, <laughs> I'll unmute you. Okay, okay. Do you play board games? No. No. Ah, yes, I play games. Games like video games? No, I don't like play video games. It's oh. time. Hmm, it's a waste of time. <laughs> it's a good way to entertain yourself. Mm -hmm. Um. you know, sometimes you can uh, feel less stressful playing games. I think so. I usually play mobile games. Just mobile games. I don't play on uh, any computer. Mm. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Bảo Khôi. Bảo Khôi, Bảo Khôi. <laughs> so what is your place in that last game? Did you play that game? Thôi ơi. Ok. Hôm nay con có chơi không? Con không chơi à? Yes. Con có chơi đúng không? So, what what is your place? I like. No no no no. À, con có chơi đúng không? Con đứng con xếp thứ mấy nhỉ? Ừ. Con không lấy I don't know. <laughs> you don't know. Okay, tell me and everyone about your favorite sport. Is it football? Yes, I like football, but I don't like basketball. Okay, you like football, but you don't like basketball. Okay. Um, how tall are you? I like swimming. Okay, you like swimming? Wow. Yes. Wow. Yeah. Are you a good swimmer? Yes. Okay. That's great. Okay. I can swim, but not very good. Not too good. If I was in the sea, you know, I need I found <laughs> I need a life lifebuoy. <laughs> okay. West Ham United. Đặt <laughs> bạn nào nhắn ở trong bạn nào nhắn ở trong group chat thế West Ham United. Ok. À các bạn đang bàn luận về ờ, về các đội bóng đúng không? Ok. Cô chỉ biết mỗi Manchester United thôi. <laughs> ok, thank you. Rồi, ok, con sẽ Thôi, chúng ta học đi, chúng ta học nào. À, đấy, về uh, luật của chúng ta về class rule thì vẫn như vậy thôi. À, tôn trọng lẫn nhau này, uh, thật là lịch sự khi mà giao tiếp với nhau trong lớp và luôn đảm bảo và bảo mật những thông tin cá nhân của mình nha tiếp theo là chúng ta chú ý vào bài học và giơ tay khi mà mình biết đáp án và cuối cùng là đúng rồi chúng ta phải sử dụng đến trí thông minh của chúng ta đúng không ok tiếp theo hôm hôm trước hôm trước mình ờ, đang ở chỗ là thăng twitter này hôm nay không biết có cái bạn à, bạn gì nhỉ bạn an khánh thì cô nhớ là thế không biết bạn có bật beat để à, hát rap trong hôm nay của chúng ta nữa không thế bây giờ cô mời một bạn thôi bởi cái này chúng ta học qua rồi thôi một bạn thôi bạn nào tự tin rap cho cô cái đoạn này nào <laughs> Tina bạn Tina hả đâu bạn Tina của chúng ta đâu ok So I have to read all of this. If well, that's it. To, do you think it's too hard? Yeah. Okay, just do what you are capable of. Okay. You have no need to light a night light on a light night like tonight. For a night light lights is light night. And tonight a night that lights. When a night light like tonight's light, it really not quite right. To mm. light night lights with their slight lights. analyze like night tonight ok rất là tốt đúng rồi con đọc được hết quả đạn rồi đấy có phải đúng không rất là tốt rất là tốt ok chỉ còn một vài chỗ chữ l thành chữ n mất thôi chẳng hạn như chỗ này là mình đọc thành night đúng không ok rồi rất là tốt rất là tốt có bạn nào muốn đọc nữa không bạn nào đã học nữa không bạn nào muốn đọc cho cô nữa không một bạn đi một bạn nữa đi Lê Ngọc Ánh Lê Ngọc Ánh chưa tìm thấy đâu ấy <laughs> ok bạn Ngọc Ánh à ok con muốn đọc đúng không thì con sẽ từ tay nhá. ok con thấy bạn Ngọc Ánh rồi Lê Ngọc Ánh hello hello are you new OK, uh, I want you firstly I want you to introduce yourself a little bit Yes, I can. Mm. Yeah. So what's your name? Not Yes. And I'm 10 years old. Okay, hello Ngọc Anh. Everyone say hi. Okay, I have to unmute you again. <laughs> Lê Ngọc Ngọc Anh, Ngọc Anh à, Ngọc Anh. Okay. Ơ con lại bị tắt cam mất rồi, con bị tắt cam mất rồi. Okay, uh, here you are again. <laughs> okay, so uh, can you read this paragraph for me? It's about the I sound. Okay, a lot of I sound in here. Are you ready? Mm. Yes. If you cannot yes, need light, like night light on a mm. light night like tonight for yeah. night light, not a uh, slight light At night, a night that's light. When a nice light, light tonight's light, it is really not what quite right to light night lights with this light lights on a light night like tonight. Great job! Very good. Did you join in my first three classes? Ba buổi trước con có tham gia không ấy nhỉ? Ánh nhỉ đây để cô ăn mute dạ không ạ tại vì à, không, không à. biết À, đấy cô thấy có vẻ con là khuôn mặt mới ở trong lớp nè ok con là ngọc ánh à, ở lớp con lớp không phải lớp con 10 tuổi đúng không ok rồi chào mừng con đến lớp nha ok rất là tốt rất là tốt các con có biết là có một hôm trước cô đã uh, đăng một cái video lên ờ, group của mình ý và bảo các con là làm bài tập đúng không cô thấy có một bạn là đang lên đó rồi bây giờ cô thử bật xem các bạn nhận xét bạn ấy như nào nhé bạn này là một khuôn mặt rất là quen trong lớp này à, nhớ bạn này không là bạn An Khánh cô thử bật xem ok ờ, cô phải giảm nhỏ tiếng xuống let's go for the beat <laughs> and he has a beat hey. Yeah. <laughs> okay. As he gobble the cakes on his plate, the greedy okay. ape said as he ate, the greener green apes are. <laughs> the green, green apes are. to gobble the green grape cakes. They are great, yeah. They are great, Second time, but a little faster, okay? Yeah, faster. As he gobbled the cakes on his plate. <laughs> the greedy ape said as he ate. The greener green grapes are. The keener keener apes are. To gobble green apes cake. <laughs> they are great. They are great. So I also have a bonus one. Let's and he has a bonus. Wow. Yo, Betty bought a butter. Wait, butter. Wait, wait, wait, wait a little. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought butter, butter, so. <laughs> okay, so how do you think Anne Kang did? Is it good? à, <laughs> Bùi Lan Phương mẹ cũng gửi lên mẹ mẹ con cũng gửi lên nhóm à Có quá nhiều người đó hỏi mình. Ok. <laughs> ok, để cô xem nào. À đúng rồi, cô sẽ nhắc các bạn luôn nhé. Lần sau ý, nếu mà các bạn nộp bài cho cô này hoặc là các bạn học lớp của cô thì các bạn hãy uh, ờ, có biết cái hashtag không? Hashtag um, cô Hương hoặc là gì nhỉ? các con hãy nghĩ ra một à, hashtag thật là hay đi để à, có thể gọi như là một à, fan club cho lớp của mình đi level level 3 yes <laughs> ok chúng ta sẽ lấy hashtag gì nhỉ FC <laughs> Miss Hương <laughs> à? nghe là câu lạc bộ bóng đá hashtag là um, cái dấu thăng ấy các con khi mà mình hay đăng bài ở trên uh, Facebook ấy mình sẽ tác cái này vào để uh, những cái bài thuộc nhóm đó nó sẽ hiện lên đó. nộp bài <laughs> ok đó ừ, cô thấy là thầy quân uh, gợi ý là FC Miss Hương các bạn thấy nào cô thấy bạn à, cô thấy thầy quân ghi là FC Miss Hương Ok, cái này chắc là mình phải bàn với nhau nhiều hơn đúng không? FC Chelsea à? Ok. Rồi, cô cảm ơn. Uh, ờ, FC Miss Hương nghe cũng hay, nghe kêu lắm. Okay, cảm ơn các con nha. Rồi, uh, hôm trước cô có dạy qua phần scanning đúng không? Uh, cô nghĩ là các con cái này um, cái skill này nó rất là quan trọng nên là cô muốn dạy các bạn thêm uh, một buổi nữa đi nói như hôm trước cô nói là read thì mình sẽ đọc từng từ từng từ từng từ trong câu nhưng mà đọc thế thì rất là tốt bởi vì mình, có thêm kiến thức này thu nhập thêm được ờ, các thông tin nhưng mà nhiều khi lại không cần thiết khi mà họ chỉ cần mình tìm đúng một thông tin ở một chỗ nào đấy cụ thể trong bài thôi thì mình sẽ cần dùng đến là biện pháp scanning nhá đấy mình sẽ không đọc lần lượt mà mình sẽ đi từ chỗ này sang chỗ khác bây giờ cô có một bài như thế này khá là dài đúng không? Nếu mà mình dành thời gian để mình đọc hết cái chỗ này thì mất thời gian lắm. Nhưng mà bây giờ cô chỉ cần các bạn, cô sẽ cho các bạn 2 phút và các bạn sẽ tìm cho cô 4 mục sau. Ok. Find three tour start times, two prices, two ages, and one phone number. And you have two minutes to complete this, okay? tìm cho cô ba thời gian này thời điểm bắt đầu này hai giá giá cả hai tuổi tác trong bài này và một số điện thoại ok let's start <laughs> okay you have two minutes các con có thể viết ở chat box cũng được nói được không cô uh, được khi nào cô gọi thì con sẽ nói nha rất là nhanh thôi mặc dù bài rất là dài nhưng mình chỉ cần tìm cho cô bốn cái đó thôi ba thời gian bắt đầu này hai giá giá cả đó hai hai thông tin về tuổi tác và một số điện thoại okay the time is running out bạn nhìn rõ đúng không? Có bị bé quá không? Uh ừ -huh. Ok. Cô nghĩ là để 2 phút hơi nhiều ấy. yeah. <laughs> Ok. Cố lên nào. <clears throat> các bạn sẽ nhìn thấy là bài này nó đi theo một cái trình tự khá là cụ thể nhất định đúng không? Mình chỉ cần nhìn vào một chỗ nhất định là mình sẽ thấy đáp án rồi. Wow, Đức An, con làm nhanh quá. Wow, wow. Thức <laughs> An, đúng rồi. Cô cô thấy rồi, cô thấy rồi An ạ. Cô thấy của bạn Tina này, bạn Minh Anh này. Wow, giỏi quá. Nhớ tìm đúng số lượng nha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! <laughs> ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ cô sẽ gọi nha. Bạn nào có thể trả lời được cô nào? Lần lượt nhé. I meet three to a start time. Ok. Các bạn các bạn cô đã gọi rồi thì uh, mình có thể đợi lần sau để cô xem là những bạn đó cô chưa gọi cô sẽ gọi các bạn ý nhá các bạn ý có vẻ là hơi nhát một chút chưa chịu giơ tay đi này các bạn giơ tay nhá ok cô sẽ đi xuống các bạn ở dưới cô thấy các bạn không bật cam gì cả bật cam nhé các bạn ok cô thấy một bạn rồi bạn uh, Nguyễn Nguyễn Phương Chi đúng không con Nguyễn Hương Chi. Dạ. Ok. Ok, cô chào con. Dạ. Câu đầu tiên có thể. Chào cô ạ. Chào cô. Ok. Three. Store. Start time. Okay. Where are they? Uh, it's 11 o'clock. Yes. To 11 o'clock a.m. to yes. o'clock p.m. and 11 o'clock a.m. Okay. Next Yes. Đúng rồi. Cảm ơn các con. Cảm ơn con. Sao phần này con lại có thể tìm nhanh được như thế? Con mất bao lâu? Con mất bao lâu để tìm ra ba thông tin này? Chi? Con để con con con chỉ nhìn um, lấy chuột con di di từng cái câu một đấy cô. Con lọc ờ, à, đúng rồi. Ok, rất là tốt. Đúng rồi. Đó là uh, kỹ năng scan của chúng ta. Ngoài ra thì mình sẽ thấy là những cái phần này các con thấy không? nó có một um, quy trình nhất định trong những cái đoạn văn này số giờ thì luôn đứng ở đây đấy thì nếu mà mình nhìn được hai đoạn này giống nhau rồi thì chắc chắn là những đoạn sau là nó chắc chắn là ở đây đúng không mà số nữa thì nó lại còn rất là nổi bật nên là mình chắc chắn là mình sẽ nhìn ra rất là dễ ok cảm ơn con cảm ơn chi nhá cô hỏi tiếp này two prices two prices thành thanh đạt thanh đạt please con bật cao lên đi Thanh Đạt, Đan Mạch hả con? okay, where are you? Are you here? You hear me? Thanh Đạt ơi, con có thể unmute, con mở mic của mình lên nhé. Nói nhỉ. <laughs> ok, có còn nói được không? Thanh Đạt ơi. Ok, thế thì cô sẽ hẹn con uh, câu sau nhá, cô gọi bạn là Trường Huy nha. Okay, hello, we. Can you answer me the second question? Two prices, what are they? And where can you find it? Uh, teacher. Mm -hmm. Yes, I'm listening. Yes. Mm. The two prices. giá vé đúng không? Mình có thể three 350 and yes. 450. Ok, vậy là hai giá này nó đúng gần nhau đây đúng không? Ok, rất là tốt. Um, con có biết là đây là đồng tiền của nước nào không? Đồng tiền nước nào và đây mình đọc là gì không? uh, <laughs> ờ, cô hỏi bạn là Minh Trí nhá. Con sẽ đọc đồng tiền mà mình thấy ở trên bảng đây là gì nhỉ? Đồng tiền của nước nào thế? đồng tiền của nước Anh. Yes, đúng rồi. Okay, that's right. How do you pronounce it? What is it called? Is it dollars? No. No, what is it? It's pound. Yes, it's pound. So how do you say the price? Is it is two prices. Pound, four fifteen pound and three fifty pound. Okay, Um, cô thì cô sẽ đọc là 4 pound 50 and 3 pound 50. Ok, mình sẽ đọc như vậy. Hey, cô cảm ơn con. Thank you, thank you. Two ages. Two ages. Ok. Cô xem nè. Bạn uh, Quế Anh. Quế Anh, hello. Hello. Hi, can you tell me two ages that you can find in this reading, in this text? In this text, I see under 26 hmm. and under 12. Yeah, đúng rồi, đúng rồi, rất là tốt. Mình đều có thể tìm được thông tin đó ở đây và ở đây, đúng rồi. Uh, vậy con lúc mà con làm câu này con mất bao lâu để con có thể tìm thấy đáp án thế có mất nhiều thời gian không con đâu nhỉ quế anh ok quế anh dạ không ạ ok cô cho con thời gian 2 phút để làm bốn câu này có nhanh quá không hay là uh, hay là nhiều thời gian quá con nghĩ là bình thường ok rồi nếu mình làm càng nhanh thì càng tốt nhưng mà vẫn là chính xác nhá rồi cuối cùng bạn nào đọc cho cô số điện thoại nào? Dễ quá đúng không? Dễ quá, dễ quá. Ok. À, nhiều bạn giơ tay quá, cô biết gọi ai bây giờ? biết gọi ai bây giờ? Um, ok ok. Um, cô sẽ gọi bạn à, Nhật Mai đi. Ok. Um, it's zero two zero dạ. seven four two six eight four six two. Ok, rất chính xác, rất chính xác chắc chắn là mình có thể tìm thấy nó ở đây rồi ok cô sửa con một chút là mình sẽ đọc chữ zero là z, là âm z, z con giống như là con ong ấy z, z, z. đấy mình sẽ đọc là zero ok chứ mình không đọc là zero nhá zero ok đúng rồi ngoài ra thì mình có một cách đọc khác cho số 0 là o giống như là mình phát âm chữ o đấy o o to o hoặc là zero to zero đều được hết ok rất là tốt ok Tôi ờ, có cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn các bạn cũng hình dung ra được là à, về skill này rồi đúng không nào? Ok. Ôi, cô đang làm cái gì nhỉ? Đâu cô bấm vào cái gì rồi? Cô bấm vào cái gì mà nó lại <laughs> ok, ok. Rồi chúng ta có three tour tour start time. Okay, two prices, two ages, and one phone number. Very good. Very good. Okay, mình chuyển sang một phần khác đó là thì nó sẽ hơi liên quan đến ngữ pháp một chút nha thì hiện tại này và đây là adverbs of frequency bạn nào nói cho cô adverbs of frequency là gì trong tiếng Việt Hoàng Minh Thảo ok Hoàng Minh Thảo hello Thảo dạ yeah. ok So oh, we have adverbs of frequency like um, always, usually, often, sometimes, and never. So how do you say it in Vietnamese? Adverbs of frequency là gì trong tiếng Việt con gì? <laughs> adverbs. Adverbs thì cô nghĩ là con biết. Nó là loại từ gì thế nhỉ? Adverb. <laughs> con con có biết không? Không ạ. Ok, nếu không biết thì không cũng không sao, các bạn khác hãy giúp con nhé. Ok, bạn nào có thể giúp bạn Minh Thảo nhỉ? Cô cảm ơn Thảo nhé. À, ok, ok, ok. À, bạn Trường Anh cô thấy là phong nền của các bạn thật là hoành tráng. Siêu anh hùng à con? Trường Anh ơi! Trường Anh ơi! Cô nè! Đâu rồi? <laughs> bạn phong nền hoành rồi. Ok, Trường Anh, hello. So uh, have you learned adverbs of frequency? Have, have you ever learned about adverbs of frequency? Con ơi cô là... ơi, cô muốn mình nhìn, nhìn, nhìn là con cơ, con ơi, chưa anh đâu. Cô muốn nhìn cả phông rất là hoành tráng đằng sau của con cơ. Con có thể bật mic, uh, bật uh, cam, bật mic lên được không? Okay, hello. <laughs> Nhiều hoành tráng quá. Okay. Uh, rồi, adverbs of frequency trong tiếng Việt con có thể nói là gì? Ok, ừ, sao con cứ tắt mic thế? Con bật mic đây. Cô là ừ. tần suất ạ. À. Đúng rồi, trạng từ chỉ tần suất đúng không? Và mình có một vài từ như là always, usually, often, sometimes, never. Và đây cũng chính là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại uh, đơn đúng không các bạn hiện tại đơn present simple ok cô sẽ có một hai như sau nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ như sau ok cái này nó sẽ hơi khác một chút với những gì mà mình à, hay gặp nó giống như là một câu à, kiểu đổi hình bắt chữ ấy. đấy bây giờ các bạn nhìn giúp cô bức tranh bên này bức tranh bên uh, bên gì nhỉ bên, bên trái đúng không đấy, mình sẽ phải điền trạng từ chỉ tần suất nào vào dấu hỏi chấm. Uh ừ -huh. Ok, khá là nhiều. Ok, bạn nào giúp cô? Bạn nào giúp cô nào? Ha ha ha, bạn là Hoàng Tú Quỳnh đi. Hoàng Tú Quỳnh đi. Tú Quỳnh ơi, đâu đâu con đâu rồi? Con tự con mở mic nhá, cô bật mic cho con con mở mic này. Hoàng Tú Quỳnh. Hello. Rồi, cô thấy con rồi. Ok. Ừ, cô chào con. Bây giờ con nhìn bức tranh, con có thể đoán được là mình sẽ điền gì vào dấu hỏi chấm ở đây không? À, con không biết vì con là bạn mới. À, không biết vì con là con mới vào lớp à? Ok, thế nếu mà con con nhìn vào đây, hãy con hãy coi đây như đây là thời khóa biểu của bạn à, bạn này, của bạn nam này nếu như mà <laughs> thì mình sẽ dùng trợ à, dùng trạng à, từ chỉ tuần suất nào đâu rồi nhỉ trời <laughs> đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi con không thấy con nữa à đây đây hoàng tú kịch đây rồi nhiều bạn quá mắt cô lái cả lên ok rồi thì con sẽ điền từ gì vào đây hôm nào bạn ấy cũng làm bạn ấy cũng walk to school đúng không ai chấm chấm chấm walk to school à, con chưa học ạ à. con chưa học à ok thế để các anh chị khác giúp con nha ừ cô cảm ơn con rất vui vì con tham gia lớp rồi bạn Hoài Nam Hoài Nam ok giơ tay cao quá I always walk to school I always go walk walk con nhé I always Walk to school. Okay, let's to check. School. Mm, let's check. Okay, where is it? Okay, I always walk to school. Very good job. Good job. Um, bình thường thì trong một cái chart đúng không? Một cái bảng thì always sẽ đứng lên trên đầu 100% có nghĩa là luôn luôn mình luôn luôn thực hiện hành động nào đó. Okay, good. Very good. Thank you Haina. Next one. He dot dot dot runs to school à, các con thấy không mất một dấu tích rồi mất một dấu tích mất rồi đây sẽ là từ gì chạm dạ, từ gì ok ok <laughs> cô thấy có bạn điền rất là đúng biết rất là đúng ở trong phần chat box rồi nhưng mà có vẻ là việt việt ki nên là thành ú ú Julie mất rồi <laughs> ok bùi tùng anh cô chỉ thấy có bong bóng thôi cô có thể nhìn được mặt con không hả bùi tùng anh Tùng Anh ơi, con có thể bật cam được không? Ok, hello. Hi hello. Tùng Anh. Yes. Con sẽ điền gì vào chỗ trống ở đây? Đổi hình bắt chữ. Ừ. Usually. Okay, so how are you going to say this sentence? The whole sentence. Mình sẽ nói cả câu như thế nào? Yeah. Con sẽ nói cả câu này như thế nào? He I all I usually run to school. He usually runs to school. I okay. <laughs> đúng rồi. Thế con sẽ dịch từ này sang tiếng Việt như thế nào nhỉ? Nó cũng không phải là luôn luôn nữa đúng không? Bởi vì đó không phải lúc nào mình cũng làm như vậy. Thế mình sẽ nói từ này như thế nào? Bạn Tú Quỳnh, vậy cô thấy con giơ tay nè. Đúng rồi, mình sẽ điền từ usually vào đây đúng không? À, thế con sẽ nói cái từ usually này trong tiếng Việt như thế nào? Um, <laughs> usually đúng rồi usually không phải là lúc nào cũng như vậy ạ à? đúng rồi đúng rồi không phải lúc nào mình cũng làm như vậy như thế là từ always mất rồi đúng không thế từ usually mình sẽ dịch như thế nào um, usually ạ à? ừ? nếu không phải lúc nào mình cũng làm việc đấy thì có nghĩa là mình thường xuyên làm nó đúng không giống như bạn trong này là bạn ấy thường xuyên chạy đến trường ok so dạ. how often do you often go to school by bike um, no no so how do you go to school uh, I go I walk to school ah okay you walk to school so you always walk to school Yes, because my school is near from my house. Okay, your school is very near your house. Okay, how long does it take you to go to school every day? Mm, six. How long? Five minutes? I think. <laughs> how long? Time is is Mm-hmm. this is a little bit faster. Okay, sometimes you go, you walk a little bit faster and it takes. And sometimes is slow and sometimes is um, very fast. Okay, so sometimes you go fast, sometimes you go slower. Okay, thank you. Thank you for sharing. Thank you so much. Okay, usually, right? Usually có nghĩa là thường xuyên. à, còn mình có thể đặt nó ở phần là 90 phần trăm đó tiếp theo nào bạn nào bảo cô chưa mời đúng không bạn nào nhỉ <laughs> cô chưa mời bạn nào trời ơi cô không muốn bỏ lỡ các bạn đâu mà nhiều quá ha để cô tí nha để cô xem nào ờ, ok bạn nào đây bạn à Minh Giang cô mời con chưa nhỉ cô vừa bấm mở mic bạn nào Ờ, mình Giang con nha, minh Giang nha, con mở mic con nha. Rồi, bây giờ chúng ta lại thấy bớt đi rất là nhiều cái dấu tích ở trên thời gian biểu của bạn này rồi. ok hello Giang. Hello. So, how you gonna say this? Can you hear me? Hello, hello. Giang. Mm, I can see you anywhere. Okay, my, my, my, my. Hello, hello. Rồi, mình sẽ nhanh hơn một chút. Là often. Often. Okay. Đúng rồi, con sẽ nói cả câu như thế nào? She. nói cả câu ấy. Ừ. Yeah. Ừ. <laughs> Con nói cả câu này nha à, à, cô mở mic lại cho con này She often goes to school. Okay, she often goes to school by bike. Okay, không biết là các bạn thường hay đọc từ often như thế nào. Có thể đọc hai cách các bạn nhé. Mình có thể đọc là often hoặc là often. Không biết là các bạn ờ, hay đọc cách nào. Các bạn có nhấn vào chữ T không? Bạn nào có hai cách đọc đấy đọc mà đọc thế nào cũng đúng often hoặc là often cô thì cô hay đọc là often ok often thì nó sẽ giảm bớt phần trăm một chút thì mình sẽ dịch từ này là thường thường thường Đó, không quá nhiều mà cũng không quá ít thường thường thôi ok she often goes to school by bike rồi tiếp theo wow ít thế ít quá có ba lần ba lần chui khá là ít đấy Ok, tiếp theo nè. Ba ẩn nào, bạn nào, bạn nào, bạn nào bây giờ. Bạn Đào Khánh Linh cô thấy giơ tay nhưng mà không thấy mở cam. Cô có thể nhìn thấy mặt con được không? Ok, hello Khánh Linh, con có thể mở mic nhé. Cô mở mic cho con rồi nè. Ok, Khánh Linh. Ừ, hello. Câu này, con sẽ điền từ gì? Sometimes. Sometimes? OK. Let's check. Đúng rồi. They sometimes go to school by bus. Lại giảm bớt một chút rồi đấy. Lại giảm bớt phần trăm một chút rồi. Thực hiện hành động này ít hơn một tẹo. Từ này con sẽ viết. À con sẽ à, dịch như thế nào? Nói thế nào trong, trong tiếng à, Việt nhỉ? Viết cho cô, giúp cô vào trong chat box cô đọc nha. Okay, sometimes what does it mean in Vietnamese? ok Ui, cô lướt cô lướt mãi không <laughs> ok đúng rồi thỉnh thoảng đúng rồi đúng rồi các bạn ơi they sometimes go to school by bus tiếp theo wow trống trơn luôn empty no no it's not it's not really empty there's only one there's only one Uyên Dung ok cô thấy con rồi Uyên Dung lớp 7 A8 <laughs> Ok, bức tranh tiếp theo. <laughs> Các bạn toàn để I... thi thôi và viết chữ. You seldom go to school by taxi. OK, can you repeat? Can you repeat that once again? Can you repeat that? OK. Uh, cô mở mic cho con nào. Ok, con nói lại giúp cô không? Cô nghe chưa rõ. Ấy. You seldom go to school by taxi. Giáo tiếp. Mm, ok, let's check. Ok, đúng rồi. Mình có hai từ là rarely và seldom thì mình đều có thể sử dụng trong trường hợp là mình nói là mình hiếm làm, hiếm khi làm công việc gì đó. Seldom. Seldom. Ok, mình sẽ viết như này nhé. Mình dùng từ rarely cũng được. Đây, từ này có nghĩa là hiếm khi. Ừ, mm, ok. Cái này dễ rồi. Dễ quá, dễ quá, dễ quá, dễ quá. Ok, ok ôi, chị bạn nào gọi bạn nào bạn lệ trương cô thấy con giơ tay mà cô chưa nhìn thấy con này lệ trương đúng con Hello. mở mở mở cao mở cao con ơi never <laughs> bạn nào biết là n e n e v over huyền vờ thế <laughs> không biết không biết con các con có biết cái bài à, Never Say Never không? Chắc biết chứ nhỉ? chỉ có là chỉ có cô biết rồi cô cô già rồi nên là cô mới biết. <laughs> never say never. Ok, biết rồi. Cô lại buồn rồi. Bạn à, là Phan Nhật. À đây bạn Lệ Lệ chưa? Vẫn còn vẫn còn cho các con làm. Ừ. Ok, con có thể điền giúp cô vào câu này được không? Mình sẽ điền từ gì thế? Never. Ok, never. Đúng rồi. We never go to school by plane. Who does that? Who goes to school by plane? Do you? Do you go to school by plane? <laughs> Do you go to school by plane? I don't think so, right? <laughs> Có bạn nào đi học bằng máy bay không? <laughs> okay, never in my life. I never go to school by plane là có thể chúng ta đi du học thì mình có thể đi du học đi học ở máy bay đúng không <laughs> chắc là được vài năm một lần ấy Okay, we never go to school by plane. Rồi, chúng ta có vài từ như sau. Ý? Con nhìn thấy quyển lịch không? Nha, yeah. con thấy quyển lịch đúng không? Đây là quyển lịch một tháng. Quyển lịch một tháng. Mà mình chỉ tích có một cái tích ở trong quyển lịch này. Thì câu này mình sẽ điền gì ok bạn là thủy tiên giúp cô chi nào okay. he rarely goes to the dentist rarely ừ, con uh, cô sẽ cần một câu trả lời khác rarely cũng đúng cũng đúng nhưng mà trong một tháng mà mình chỉ tích có một lần ý con hiểu không con có hiểu ý cô không một lần một tháng Oh, okay. He goes to the dentist once a month. Okay, he goes to the dentist once a month. Okay, đúng rồi. Đó, chúng ta tiếp tục với bức tranh bên cạnh. Chắc là con đoán được rồi đúng Các bạn đoán được hết rồi. Okay. Thank you Tina, thank you, thank you, thank you. Once a month. And nếu mà hai lần thì mình sẽ nói như nào? Thôi, rồi, chờ, chờ cô tí thì cô xem cô chưa gọi bạn nào đó. <laughs> Nhiều bạn giơ tay quá mà cô toàn bị bỏ lỡ thôi. Bạn Ngọc Diệp này, giơ tay cao quá mà cô chưa gọi này các bạn nhớ là mình sẽ comment thật là lịch sự ở trong lớp nhá cô thấy có một vài trường hợp là chưa đúng mực đâu này ok ngọc diệp con nhá còn giúp cô bức tranh số 2 được không mình đi đến nha sĩ mấy lần một tháng nhỉ Đưa cô là một lần ạ à, bức tranh à, bên phải cơ con ơi Ôi trái bên phải á Mình thấy có hai dấu tích ở trên quyển lịch đúng không nào? Con đâu nhỉ? Con còn đang bật mic không? Có Ừ, đó. Con uh, trả lời giúp cô xem nào. I go to visit my grandparents hmm. twice a week, uh, twice a month đúng rồi đúng rồi rất là giỏi ok mình có một lần là once nhớ là mình không được nhầm với one đâu nhá one là số đếm đó còn đây là once là một lần once a month và hai lần mình sẽ có twice a month ok mình cố gắng nối âm twice a month twice a month once a month ok đúng rồi không phải là one two đâu mà là once và twice next one ok ok gì đây nhỉ gì đây nhỉ đổi hình bắt chữ nào à, Hai, các bạn không mở cam cô toàn bị lướt qua thôi okay. cô xem nào cô gọi là hầu hết rồi nhỉ cô gọi gần hết các bạn giơ tay rồi ok ok ok cô gọi bạn Huỳnh Mai Phương chưa Huỳnh Mai Phương Ok, con trả lời giúp cô. Bức tranh bên trái là nói về gì nha? Đều là năm 2019 đúng không? Anh này anh đi ờ, chắc là đi bảo dưỡng xe đó. Vào tháng 1 này, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 của năm 2019. Chứng tỏ là ừ. anh ấy đi bảo dưỡng xe bao nhiêu lần? Một năm Mai Phương ơi, con bật mic nhé. Để có nhiều bạn giơ tay quá. Chào cô nha, cho, cho con cho à. hỏi bạn Mai Phương một chút. I freeze bicycle uh -huh. yes. for a week. For what? <laughs> For a year. For a year? <laughs> okay, okay. Yes. <laughs> được rồi cô ghi nhận đáp án của con rồi cô cảm ơn ok mình có lần là once hai lần là twice nhưng mà từ ba lần trở lên đúng không mình sẽ dùng times three times four times five times cho đến cả nghìn lần cả trăm lần đúng không đấy mình sẽ dùng từ times chỉ có hai lần đầu tiên là lần một và lần hai mình dùng once và twice thôi Ok, cảm ơn các bạn. Cô thấy các bạn điền khá là đúng ở trong ấy rồi này, ở trong chat box rồi này. Ok, tiếp theo. Dễ quá. Bức tranh bên phải. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Hmm. <laughs> ok, chờ cô một chút nào. Chờ cô một chút nào. Uhm. Bạn, ờ, bạn nào, bạn nào, bạn nào, bạn nào, bạn <laughs> nào bạn là Wendy trời ơi các con nhìn mặt con được không không phải nhớ mặt từng bạn mới được Where are you Wendy? Wendy tên hay quá Nghe như tên của nhân vật trong phim <laughs> Wendy Can you hear me? Thế rồi không nghe thì cô rồi Cô gọi bạn là Phan Nhật Đăng Minh cơ nhé. Phan Nhật Đăng Minh. Ok. Cô thấy con giơ tay từ nãy mà cô chưa gọi á. Bây giờ cô gọi con nè. Phan Nhật Đăng Minh. Ok. Dạ. Yeah. Ừ, cô trẻ con. <laughs> Rồi con có thể nói cho cô bức tranh bên phải. Bạn ý đọc sách như thế nào đúng Tần suất mà bạn ý đọc sách là như thế nào? They always read book. Always. Không, mình sẽ nhìn vào. Đây này. Đây là một tuần đúng không hai đến ba đến bốn năm đến sáu đến bảy hôm nào bạn cũng đọc sách thì có nghĩa là mình sẽ dùng từ gì nhỉ hàng ngày hàng ngày là he read book every day ok nhớ chi động từ con nhá he reads book every day hoặc là I read books every day mình sẽ cố gắng là nhớ every day ở đây rồi hàng ngày Ok, cô không biết là mình còn thời gian không nhỉ? Các bạn chơi một trò chơi Các bạn muốn chơi một trò chơi không? Có chuẩn bị trò chơi không rồi đấy, nhưng mà để xem nào. Chờ cô một chút nhá. Ok, chúng ta thử nhá. nghĩ là bài này cũng nhanh thôi. Muốn chơi không nhỉ? Các bạn muốn chơi không? Biết số nào? Tôn nào? Quá rồi, rất rồi. Ok, no, có bạn nói no, có bạn nói yes này. Rồi, mình chơi tạm nhá. Lúc thôi. Rất dài đấy. Nếu mà không chơi xong thì buổi sau cô cho chơi tiếp. Yên tâm. Cô sẽ gửi link này. Các bạn nhá. OK, let's do it. có một vài bạn vào rồi đó ok cô gửi lại link không bị đỡ bị trôi này Thomas Muller là bạn nào trời ơi cô có một ừ, gọi là cầu thủ bóng đá trong lớp của cô á trời ơi what an honor what an honor <laughs> cô thấy có 27 bạn rồi trò này thì mình chơi nháp nhá buổi sau mình chơi thật nhá còn nữa không ạ 34 bạn rồi Are you guys ready? Ready? Ready? Bắt đầu nhá. Okay. Música cái streak streak là có nghĩa là liên tiếp đó, liên tiếp trả lời các bạn đúng là cô thấy là hình là 18 ý 17 18 ý quá là tê luôn ok bạn Diệu Hương trả lời đấy đến câu 19 thì <laughs> thì bạn bị mất streak thôi phí quá phí quá rồi rất là tốt cô sẽ xem nhá wow sao thích teacher quân lại trả lời đứng số 2 thế này lần sau buổi sau chúng cô sẽ chơi lại trò này với cho con chơi lại nhớ là đừng có để chiếc trường quân đứng vào top 5 nhá các bạn nhá đây chúc mừng bạn Diệu Hương thầy Quân bạn china bạn Minh bạn Minh là bạn nào à bọn <laughs> và bạn Thomas Muller hả chúc mừng bạn à, cầu thủ nổi tiếng nhá <laughs> ok rất là tốt trả lời được uh, gần hết sai một câu là được 94 phần trăm đó ok cảm ơn các bạn rất là nhiều rất là giỏi ok rồi. 9 giờ 10 rồi các con ơi. 9 giờ 10 rồi. Wow. Buổi hôm nay quá là vui. Quá là vui. Cảm ơn các con đã tham gia đến giờ này đối với cô. Ok, cảm ơn con. Mặc dù ngày mai là thứ hai mình đi học mà mình vẫn cố gắng là mình tham gia học đúng không nào rất là tốt cô cảm ơn các bạn rất là nhiều cảm ơn tất cả những chia sẻ của các bạn ngày hôm nay nhá về uh, trò chơi thể thao yêu thích này về game yêu thích này và về cả tần suất mà mình tham gia đến trường đến trường là bằng xe à, đạp hay là đi bộ Đấy. ok cảm ơn các bạn rất là nhiều nha ok chúc các con ngủ ngon ngày mai chúng ta lại có sức chiến đấu thêm một tuần nữa ở trên trường nha ok cảm ơn bạn rất là nhiều goodbye teacher goodbye teacher goodbye teacher goodbye teacher, goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye and good night. Good Goodbye, night. teacher class. Goodbye, let's go. Goodbye. Thank you so much.